chia sẻ với các bạn một cái đề tài là về tất cả các loại cụ đề xe đạp thể thao thì à, từ lúc Vân làm video clip đến giờ các bạn là đã 5 tháng hơn 5 tháng thì à, Vân nghĩ là cái đề tài này nó hơi rắc rối và nó dài dòng khi cùi đề ngắn chân dài chân ngắn cùi đời biên độ lớn biên độ nhỏ và đi liếc đi không hết và lạm cận nói chung là nó có nhiều vấn đề thì à, hôm nay Vân làm cái đề tài này để chúng ta tất cả các chị và các bạn và những à, anh em chơi xe đạp thì chúng ta cùng thảo luận và chia sẻ chứ à, đối với tôi thì những kiến thức nhỏ chút ít chia sẻ các bạn chưa chắc là đúng và không thể nào đủ thì à, nếu như tất cả các xe đều dùng rút không lai không lai thì khi chúng ta mua về chúng ta xài sử dụng hư bộ phận nào chúng ta mua bộ phận đó để vào đúng thì không có gì để nói cả còn như mình nói những hãng à, mình thí dụ những à, hãng lớn thì người ta ráp xe có nhiều dòng những cái dòng bình dân đó các bạn trung tầm trung đi thì à, thí dụ mình nói track như Giant thì họ cũng thể rap là à, thí dụ mà ba nhân chín đi NTV ba nhân chín và Rod hai nhân chín đi thì à, sang dĩa này à, dò dĩa của hãng này cù đề của hãng kia tay bấm thì của à, rất khác họ ráp vào và những khi anh em chúng ta chơi xe cũng vậy chúng ta hư ta mua cái bộ phận này không có ta mua bộ phận khác làm sao để biết cho nó đúng mà chúng ta áp vào giờ khi anh em à, muốn à, phối chơi xe mua à, khung nè mua phục nè mua bộ rút nè rút lẻ nè mua từ món này về ráp lại thì có những lúc mà có những khi anh em mua về khi mà ráp vào mới biết là nó bị sai thì hôm nay cái cái đề tài này nè các bạn là nó sẽ ít nhiều gì cũng bổ ích cho tất cả những người chơi xe đạp để nhìn và biết nắm được sơ lược về cái đó là nhận biết ít nhất là 70 80 phần về cái cụ đề đó dùng cho dòng nào và đi với những clip nào sơn dài chân ngắn và phối với giờ dĩa thế nào thì mình có thể hiểu được phân biệt là xe road MTB và touring nha các bạn đây chúng ta nói là nói chung về nhận dạng chung và phân biệt cùi đề cổ điển và cùi đề uh, ờ, Shimano cổ điển và Shimano đời mới và những dòng cùi đề SRAM đời của lụ cũng đời cổ điển đó và những SRAM đời mới còn thì à, đối với tất cả cùi đề thì à, vân à, hôm nay vân nói về cùi đề là vân nói cùi đề 8 tóc đổ lên 8 tóc đổ lên như các bạn và chúng ta không nói về cái dòng như là Tuni hay là Sora Sora đi Sora trở lên và đó là Kurot à, MTB xin lỗi Kurot và Turin còn bên MTB chúng ta nói từ dòng Otus hoặc là Asura đổ lên đi còn dòng Tuni thấp quá thì ờ, cái dạng cấu trúc của đề nó khác à, mình không đề cập đến nha thì à, Vâng có những à, cùi đề tại cửa hàng đây là cùi đề M6000 cùi đề đó, nó là thế hệ mới các bạn và một cái à, cùi đề đệu rê 511 chính tóc đời cô lụ cổ điển và SRAM thì dân có một cái MTB của SRAM cái này là ISO chính tóc và cùi đề SRAM Abes cái này là của ừ, dùng cho Sarot cũng dùng cổ điển các bạn để cho các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn và đặc biệt là những anh em mà ta đam mê mà ta mới chơi xe đạp đam mê đó chứ còn cái này không không có dành à, cho những anh thợ chuyên nghiệp nha các bạn rồi những cua đề cổ điển có biên độ hẹp thì thường thường như tôi nói các bạn lấy cái cua đề của clip tia của cái tia ra à, Utera và Durac luôn các bạn cuốn rót á nếu các bạn thử lấy cái chuyên đề của nó ra và gắn cái chuyên đề của NTB vô đi các bạn đưa clip 36 đẩy tới luôn đủ sơn còn nếu mà để cua đề đó đẩy không được không đủ sơn đẩy là không được rồi thành ra cái cánh này nè các bạn cái cánh này nha đây cái cánh này là cái biên độ còn cái đuôi này là là chỉ đủ sên thôi clip anh lớn thì tôi cho dài ra đang đủ sên còn clip anh nhỏ tôi rút ngắn lại cho đủ sên vậy thôi à, trên đầu trên đầu không có biên độ hướng về phía sau rõ ràng không có đời mới mới có các bạn và cánh ngắn nè biên độ chu vi đường kính clip đường kính clip này tôi nói đường kính với thật sự nó là bán kính tôi viết sai xin lỗi nha biên độ chu vi cũng đúng cũng được để đi rồi làm thường đi nếp ban sáu là nổ biên độ của cánh nha tất cả các cụ đề rồi chân chân ngắn chân trung chân dài thì các bạn thấy nếu bây giờ chúng ta nói về rod thì chân nó ngắn thì rod rồi đi uh, à, sên nó sên nó giờ ngắn hơn đúng không Ừ, nhưng mà các bạn không không có thể nào mà dùng cái eh, nguyên tất cả nguyên sợi sơn của Xerox mà đo với NDB là của NDB và giờ mà lít ban 2 và giờ dĩa 40 à, là không đúng nha ban 6 cũng không đúng nha rốt nó dài hơn tại cái dĩa đầu của rốt nó quá to đi thành ra chúng ta nói ngắn là ngắn so với cái lít nha rồi ngắn trung còn Turin Turin bán rốt thì à, như tôi vừa nói là tia ra lỡ các bạn đuôi lỡ nó đi tới bằng hai nó tôi đi mức đó hai nhân à, hai nhân chín nhân hai nhân mười đó rồi nếu mà chân dài như thế này làm tivi rồi vậy thôi để chúng ta phân biệt rồi chân cù đề không ảnh hưởng đến biên độ rõ ràng cái biên độ là của này đánh nè đánh mở rộng nè đi cho tới clip mấy à, tới clip nè không ảnh hưởng tới uh, cái chân cái chân nó là clip lớn thì thì chân dài để đủ sức kéo đủ sân clip ngắn clip nhỏ chân ngắn lại lý do đó MTV này có các bạn có thể xem cái uh, những cái dòng mà ví dụ uh, Shimano uh, Rup uh, Alivio M 410 các bạn coi chuyên đề ngắn đi clip ba hài hết rồi bây giờ chúng ta đến uh, tâm của hai bánh nè các bạn tâm của hai bánh xe đề trên khung chân đề nha đây là khung của chân đề nha là một tam giác nhưng mà cái đường tâm này nè của đầu đầu bánh xe đề trên nè và tâm hai cái này nè nó nhỏ đó các bạn nó lệch chút xíu thôi nha thì nó giống như này nhưng mà này dài hơn thì anh này với anh này tương tự giống nhau nhưng khác có cái cánh này nha và tăng cái khoảng này thôi rồi chiều dài của chân đề không liên quan tới biên độ xin lỗi chiều dài chân đề liên quan đến độ dài của xích rõ ràng tôi vừa nói clip lớn chân dài clip nhỏ chân ngắn clip vừa chân trung rồi vậy thôi rồi bây giờ tới à, cái um, à, cụ đề Shimano đời mới thì tôi có ghi cái nốt ở các bạn này này Shimano RD là Rear Derailleur đó nha còn à, FD là Front Derailleur rồi Rear Derailleur từ M M 610 và 615 á 610 615 á là nó đi maximum 36 mà trong khi đó nó giống con nổi này nè tương tự này nè thằng này nó ngắn giờ này cũng ngắn hơn cấu trúc y chang nhưng mà nó rút ngắn lại các bạn thành ra đi tới 36 giờ biên độ mở rộng cho đi cụ đề nó nhẹ hơn nhưng mà nó không bằng M6000 này rồi để cho chúng ta cũng không nhầm lẫn là tại sao ông này đi cao mà ông kia đi thấp ha rồi có đầu nối mở rộng biên độ phía sau chuyên à, đề chuyên chuyên đề là mới đây đây tôi nói là trên 36 nha là cái anh M6000 đó nó đi trên 36 à, đi tới 42 đó đây biên độ các bạn xem có thấy không đây rồi cánh dài cánh này các bạn đo đi gấp đôi của anh này rồi các bạn kéo từ điểm của đây qua đây nha hoặc từ tâm của đầu chân đề làm đo hai cái tâm của bánh xe đề và tâm đầu chân đề kéo qua bên đây thì các bạn kéo bên đây đi về gấp đôi ha đây nè dài lý do khi nó cái đi nè các bạn nó các bạn tính nè ha bản tính của clip đó rồi cánh dài nào mở rộng mà đường kính lên tới tôi để 43 nhưng là à, đường kính nhỏ hơn 43 đi 42 được đấy. là từ 3 từ 42 à, tới 36 dưới 42 chân đề dài bằng chân dài của MTV cổ điển MTV cổ điển là khoảng tắt các bạn rồi chân đề không ảnh hưởng đến biên độ không chân đề nè chân đề nè các bạn không ảnh hưởng tới cái biên độ tại biên độ là giờ biên độ của clip đi lớn nhỏ là do cánh này nè do cánh này nè chân này là do sơn đúng không thì cái đời mới nó mở rộng nó đưa cho chúng ta nó tăng cái cái này đưa phía sau nè này đưa phía trước nó tạo cho chúng ta cái khoảng cái đuôi này các bạn cái đuôi này nha nó tạo cho chúng ta có cái, cái con à, chỉnh biên độ tôi quên nói các bạn các bạn có thể nhìn đây về biên độ của này nè chỉnh có ngắn cho các bạn chỉnh đi chút xíu thôi không có nhiều còn cái anh bên đây này đây biên độ đây cho các bạn chỉnh một khúc như nào đi rất là xa thì ờ, cụ đề mở là mở nó cho các bạn chỉnh đi cụ đề này cho các bạn đi từ 11 cho tới 42 ờ, và nếu clip 36 các bạn chỉnh vô cho các bạn đi tự do rồi à, chân đề không ảnh hưởng đến biên độ nếu hai tâm bánh xe hai tâm bánh xe đề và khung của chân đề là một đường thẳng đây giả sử thì cái này là nó phải là đường thẳng nhé thì một tâm này tới tâm này phải một không các bạn tâm bánh này đến tâm này và tâm của đầu chân đề phía trên là một các bạn thấy không tôi vừa nói đó nha còn trong khi đó anh này là tam giác nè anh này nằm nằm lệch là các bạn thấy về phía bên trên không không giống không còn anh này thì nằm ngay tầm nha thì nếu như anh này mà nằm lệch đó các bạn nằm lệch đó nằm lệch về phía trong nằm lệch về phía trong thì nó ảnh hưởng tới cái à, biên độ nha rồi bây giờ ta nói cái tỷ lệ đầu nối của cù đề là thường 2 cm hoặc trên 2 cm khúc này các bạn nha 2 cm đầu này dài đưa ra sau tăng khúc này dài đưa về phía trước Vân cũng muốn nói với các bạn cái uh, xe Giant MTB uh, à, XTC mà có thể các bạn đã gặp nhiều và nhiều anh thợ ở Sài Gòn cũng đã gặp rồi và nhức đầu về xe đó tôi gặp bốn chiếc thì uh, chiếc xe này các bạn tôi đánh cái nốt đây nè các bạn xem nha đó thì à, anh ta đặc biệt con cái là tôi không biết tại sao mà nó có thể là sừng phách đó các bạn chứ sừng xịn là không bao giờ làm sai cái đó thì à, để tôi à, chỉ cho các bạn sai rồi bây giờ các bạn xem cái sườn này nha tôi lấy cái sườn này để tôi làm thí dụ thôi các bạn xem cái bát chuyên đề thì uh, cái cua đề này các bạn xin lỗi tôi có lộn hoài cái uh, bát cua đề hình hài thế nào không biết hình lớn hình nhỏ hình cong hình dạng gì biết nhưng mà cái lỗ đó so với cái khung hình học này nó phải nằm vị trí đây góc mấy bao nhiêu nhiêu chính xác không được sai có những hãng làm sai lệch có về đi thưa các bạn không sao cả các bạn có thể nhìn những cái sườn thép turin uh, turin á là nó hơi ảnh về trước nhẹ chút xíu có mấy đi không sao cả nhưng mà tôi không hiểu tại sao cái anh trai anh XTC à, này mà bánh 26 và bánh 7.5 carbon luôn nhôm luôn nó làm cái bát về gì nè các bạn đi xuống đây nè nó đi hướng về phía sau cái đầu lọt này nè hơn 1 cm thì các bạn thử nghĩ đi cái chân ờ, bát cái cù đề của M6000 nè đời mới nè khi mà nó tăng cái biên độ này nè tăng biên độ mở mở biên độ hướng về phía sau bao nhiêu đẩy cơ đề phía sau bao nhiêu thì nó tăng cái cánh ra về đẩy cái cơ bánh để bánh xe đề đẩy hướng về phía trước bao nhiêu mà trong khi đó ông nội này á tự nhiên của ổng là đã đưa rồi giờ thì các bạn nghĩ nó lệch về sau hơn một cm thì các bạn các bạn gắn của đề vô thì cái à, cái hình học của nó góc quay của nó là biên độ nó đi trật lớp hết không giống lý do đó có nhiều xe tôi cố gắng tôi chỉnh chỉnh từng tăng biên độ mò từng ly từng tí các bạn cũng giỏi lắm là 80 90 phần trăm không thể nào mà nhảy ngọt được đa số là bị lệch không thì tôi nghĩ chắc có lẽ ở Sài Gòn này có hoặc là ở mình ở Sài Gòn đi rất nhiều anh em đã gặp trường hợp này và sửa nó không phải đơn giản thì trong trường hợp này các bạn chúng ta lấy cái cụ đề riêng của nó đó cụ đề theo sườn của đó, đó sườn đó, đó mà đặc biệt một cái là chưa tìm mọi không có cái bát cù đề nào mà giống như cái đó người à, có cái cái cái cái cái, cái, cái khuôn này các bạn giống như nó để bắt vô mà cái đuôi đưa, đưa về phía trước không có nó chỉ đi riêng mình nó thôi chỉ có cách là tạo cái bát mới lấy cái bát đó ra thì đo đưa về phía trước đo với cái khác đưa nhiêu rồi đi ra à, cho xin xin bọn là cắt lại mà làm thôi chứ còn nguyên thủy của nó các bạn không thể nào chỉnh được các bạn có thể chỉnh với những cu đề cổ điển này nè có thể đi ok nhưng mà còn đời mở vô đi không được mà anh này chỉnh cũng lộng cộng lộng cộng luôn thì tôi nghĩ là cái sườn giant này nè nó làm phát đó các bạn cái này là cái quy ước chung các bạn nó có một cái góc hình học nha để đưa cái góc này nè định cái góc này là nằm đúng vị trí nằm đúng vị trí của nó anh có thể thay đổi hình hài như thế nào đó nhưng mà cái lỗ này cũng phải nằm ngay đây không có lệch được cho nên anh vẽ rồng vẽ rắn gì đó sao cũng được tôi thí dụ như một cái um, USB đi USB của máy tính đi các bạn hãng này hãng kia biết bao nhiêu hãng họ làm nhưng mà bắt buộc quy ước sai kích cỡ của nó đúng gắn vô là phải đúng của nó chứ không có anh làm 3 ly anh làm 5 ly anh làm hai ly rưỡi không có thì cái này nè chứ bạn đừng nghĩ là muốn làm sẽ làm đi không có đâu thì trong trường hợp này cái STC này các bạn đó thì à, tôi muốn đề cập nó để chia sẻ các bạn